Dạ có mi thế thứ sang nhìn bác passion thu các mang dâu đi ngồi hi. Amen. À, à, à, amen. Hallelujah. mạnh Manlang quá